Từ khi rời bỏ hoàn thành xuất gia, sau năm năm tầm sư học đạo, không thể giải đáp được ý nghĩa vĩnh cửu cho nhân sinh. Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định thực hành phương pháp khổ hạnh ép sát. Thêm 6 năm dài đằng đẵng, nếm mực, nằm gai, chịu đựng sự khổ hạnh cực kỳ khắc nghiệt đó, thân thể ngài trở nên gầy mòn, đen đúa như bộ xương khô pháp môn khổ hạnh chắc phải có một giá trị nào đó chứ nếu không có giá trị gì tại sao nó lại được duy trì tồn tại phổ biến trên thế gian như thế nó có dựa trên một sự thực khả dĩ nào chăng ta sẽ kiên trì thực hành để tìm cho ra sự thực này Thời tiết hôm nay trông thật là đẹp chị nhỉ Trông vị sa môn này thật gầy gò ốm yếu Như vậy làm thế nào mà có thể tu hành được Trông vị sa môn này vẫn còn rất trẻ Thần sắc trên khuôn mặt vẫn toát lên vẻ rạng rỡ Tuy nhiên nhìn thế nào cũng có thể thấy Da bụng của vị ấy dính tới lưng rồi Chào ôi, vị ấy có thể ngã lăn ra đây, chết bất cứ lúc nào. Này, này mấy đứa, không được làm như thế, mau ra chỗ khác chơi. Ở đây tôi có ít cơm trắng và vừng đen, hay mình đem cho ngài ấy đi. Thưa Sa môn, chúng tôi nghĩ ngài cần ăn một chút gì đó để có sức khỏe. Ở đây tôi có ít cơm trắng và vừng đen, xin ngài hãy dùng một chút ạ. Cảm ơn hai cô gái. Nhưng ta đang thực hành pháp phổ hạnh. Hàng ngày ta chỉ ăn một hạt vừng hoặc nắm dao dại bên đường. Một hạt vừng, một nắm rau dại bên đường, làm sao vị ấy có thể sống nổi? Chắc vị ấy sẽ không chịu được lâu đâu. ta đã thực hành khổ hạnh như vậy mà vẫn chưa có kết quả gì phải chăng ta còn chưa triệt để điều phục được xác thân này hay sao ta sẽ nhịn ăn nhịn uống để điều phục thân xác này ta chắc chắn phải tìm ra con đường giải thoát bất tử Sa môn Thích Ca đã nhịn thở được 4 tháng rồi sao? Đúng vậy. Bây giờ đến hoa trái, rau cỏ, ngài ấy cũng không còn ăn nữa. Ngài ấy còn nằm ngồi trên gai nhọn. Ngài ấy Ngài ấy đã ở trong hang nhiều tháng nay, sức khỏe cũng đã yếu lắm rồi. Nếu tiếp tục như vậy ta e ngài ấy sẽ chết mất ta vô cùng thán phục ngài ta không thể đi được đến tận cùng như ngài ấy chỉ cần nín thở lâu đã cảm giác đầu tê liệt như một mũi dao bén vào bụng rồi lách đi sang hai mạng sườn sự đau đớn tưởng như cùng độ rồi Khổ hạnh nghiêm khắc như vậy Không ai có thể làm được Sự kiềm chế cực độ Có thể khiến ngài ấy Phá tung được cánh cửa Tìm đến con đường giải thoát Salmon Ticker Thưa ngài, ngài vẫn ổn chưa? ạ? Ngài hãy uống một chút nước đi Bây giờ ta đã không còn uống nước nữa. Này năm anh em ông Kiều Trần Như Ta đã tu hành khổ hạnh suốt sáu năm dòng dã Thậm chí Ta chưa từng để ý đến khi nào đất trời giao mùa nhưng sao ta cảm thấy chân lý vẫn còn rất xa phải chăng không hề có đáp án xin ngài hãy tiếp tục kiên trì vì con đường giải thoát bất tử trong suốt cuộc hành trình này ta chưa hề thối lui hay lay động với trí nguyện của mình. Chỉ là ta luôn chăn trở. Khi nào ta mới thành tựu được? Ta vẫn sẽ tiếp tục kiên trì để tầm cầu con đường giải thoát. Chỉ cần còn thân này Gần suốt 6 năm dòng dã Ta đã theo dõi từng bước chân Từng hơi thở Từng tâm niệm của hắn Vậy mà hắn vẫn bất khuất kiên cường Chưa hề có một giây phút nào ngã lòng hay mềm yếu Ngay cả khi khổ hạnh đã đến giai đoạn cuối cùng Chư thiên bản tán với nhau Không biết sống hay chết Vậy mà ông ta Vậy mà ông ta vẫn khư khư bất động như đỉnh núi Tu Di Thế là ông ta Thế là ông ta sẽ thành vật mất thôi Không Ta sẽ phải tìm cách Để dụ dỗ ông ta từ bỏ cổ hạnh mới được à, à, Này sa môn họ thích Ông hãy nhìn xem Thân hình tiêu tụy Bạc nhược Còn cõi và xấu xí của ông hãy tỉnh thức đi Này ông Sa môn Sự sống này quý báu vô cùng Một ngọn cỏ cũng muốn được sống Một cái kiến cũng muốn được sống <laughs> Có sống Thì ta mới có thể làm được việc này việc kia Có ích cho mình và có ích cho đời chứ <laughs> Ông Sa môn vẫn có thể sống đời đạo sĩ Bồi bổ lại thân xác Và cúng tế thân lửa Cúng tế thần lửa là một hành động tín ngưỡng tối thượng. Nó sẽ đem lại nhiều hạnh phúc tối lạc cho mai sau. <laughs> Này ma Vương, người là kẻ xấu xa, quỷ quyệt, mà còn bày trò dở giọng tốt lành, thân thiện. Người là đại diện cho bóng tối, ngu si, độc ác, gian trá và tội lỗi. Người đến đây không phải vì lợi ích cho ta, mà chính vì dục vọng đê hèn và tham vọng quyền lực tối tăm của ngươi. Đừng bao giờ nói chuyện công đức và phước báu với ta. Ta tu hành như thế nào thì ta tự biết. đấng thần lửa là trò mê tín của thế gian do các ông thầy tư tế ngụy tạo ra. Đừng bày trò linh thiêng để mê hoặc quần chúng ngu si. Ta có một đức tin rất vững chắc. Ta có một sự nỗ lực, tinh cần rất quyết liệt. Ta có một năng lực kiểm soát, chú tâm theo dõi tâm rất cẩn mật. Ta có một bình tĩnh, định tĩnh, khó có gì sao động nổi. Ta có một sự tỉnh thức, thông tỏ toàn bộ vận hành của thân tâm. Với năm sức mạnh như vậy, mà ngươi còn muốn đây lung lạc, đường mật với ta sao? Có một điều ngươi nói đúng, mà Vương ạ. gió thổi mãi, hoặc lửa đốt mãi thì tứ đại sẽ bất hòa. Gió ngưng thổi, lửa tắt ngúm thì tứ đại sẽ tiêu vong. Hiện tại, ta biết lửa trong ta đã nguội, nước trong ta đã khô. Nước khô, lửa nguội, thì máu ta sẽ cạn. Ta cũng là một hữu tình bằng xương, bằng thịt. Ta cũng biết đau đớn, vật vã, quằn quại khi cái đói dày vò, hành hạ. Tuy nhiên, ta sẽ chiến thắng. Ta thả chết giữa chiến trường tâm linh vinh quang, còn hơn sống nhục nhã trong thất bại. Người hãy đi đi thôi Này ông Sa Ông hãy đợi đấy Ta nhất định sẽ quay trở lại Nếu Sa môn Thích Ca không dùng gì thì chư thiên sẽ cho thấm vật thực vào các lỗ chân lông. Như thế, như thế là không được. Như thế, chẳng khác gì ta là kẻ dối trá. Thế thì Sa môn Thích Ca hãy thọ thực trở lại. Nếu không ba ngày nữa ngài sẽ chết. Ta đây đâu có sợ chết. Ngài quả thật không sợ chết Nhưng con đường bất tử thì sao Ngài đã chứng đắc quả vị vô thượng như lời nguyện thở xưa chưa Sự khổ hạnh Ta đã khổ hạnh tận cùng Ta cũng đã phát kiệt nước dục lạc ngũ trần ở nơi ta Để cho cái thân này không còn một chút cảm giác nào Thế nhưng Nội tâm ta cũng không an ổn trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Các sa môn, bà la môn nếu có hành khổ hạnh, chịu mọi sự đau đớn, quằn quại, khốc liệt, kinh khủng, thì có lẽ cũng không hơn ta được. Ta đã cảm nghiệm sự tương quan giữa thân và tâm. Nó là cái gì không thể tách rời. Hành hạ xác thân, như vậy cũng có nghĩa là hành hạ tâm trí khổ hạnh theo sự thấy biết lẫn sự chiêm nghiệm sâu sắc của ta là một pháp môn sai lầm Lần thứ nhất, sợi dây đàn quá trùng, nên âm thanh bùng bình, bùng bình, không ra gì. Đến lần thứ hai, sợi dây đàn căng quá, nên bị đứt. Lần thứ ba, sợi dây đàn căng đúng độ, chừng mực, vừa phải, âm thanh du dương trầm bổng thánh thót như giọng chim hòa tấu như cung đàn môn điệu của mùa xuân trùng quá thì không gầy được căng quá thì bị đứt khi nào sợi dây đàn căng đúng độ chừng mực thì âm thanh mới tuyệt hảo thơ lúc đi dự lễ hạ điền với vương phụ ta chỉ cần ngồi hít thở thanh thản là đi được vào định sơ thiền trong tháng năm thực tập thiền bốn nấc của đạo sư Alara đôi khi ta chú thâm sâu vào hỷ lạc do thân an vui tươi mát nên tâm cũng được an vui tươi mát như vậy là có một loại thực phẩm đó là hỷ lạc nó nuôi dưỡng tâm nên thân cũng được khỏe khoắn, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và kể từ khi đi lên các tầng thiền vô sắc là ta đã từ bỏ hỷ lạc, chỉ còn cảm giác xả quân bình và sống trong thế giới của không, của thức, của tưởng vi tế. Đời sống Cái được gọi là đời sống là cái gì? Nếu được gọi là đời sống thì nó phải bao gồm toàn bộ thực tại, toàn bộ thân và tâm. Nghĩa là toàn bộ thân sắc, cảm giác, tri giác, ý chí và nhận thức. Vậy tại sao ta muốn từ bỏ cái này, tìm kiếm cái kia? Tại sao ta đã từng sống trong cảm giác chỉ có tưởng mà thôi còn khổ hạnh là gì là triệt tiêu thân xác trắng ta muốn diệt cái thân xác trắng và dẫu ta đã từ bỏ cảm giác và thân xác đến hồi gần như chết thì ta có được gì? Dây đàn căng thì nó sẽ đứt. Phải rồi Ta phải xuống sông tắm rửa sạch sẽ Để bắt đầu đời sống tu tập không trùng quá Mà cũng không căng quá lòng thật hân hoan vì hôm nay được đến đảnh lễ vị thần linh hộ trì nơi cây xanh này. Em biết không, sáng nay ta định ngặn sữa từ những con bò, nhưng không hiểu sao khi đưa đồ đựng vào thì sữa tự chảy ra. Ta đã tự tay nhúng lửa sửa soạn để nấu bát cháo sữa này. Trong khi ta đang nấu cháo sữa thì ta thấy trong nồi cháo hiện lên những hiện tượng lạ hoặc hiện lên bình hoa nở hoặc hiện lên dòng nước sâu thẳm với năng lực hoặc hiện lên chữ vạn có lúc lại hiện lên hình bánh xe năng lực cũng có khi lại hiện hình châu chúa hoặc hiện hình đế thích hay long vương hoặc hiện hình con cá cũng có khi cháo sữa hiện hình của một đại trượng phu hoặc cũng có khi hiện hình đế thích hoặc đại phạm vương khi cháo sữa sôi cháo sữa phun lên cao bằng nửa cây đa la trong giây lát rồi hạ xuống rồi cháo sữa phun lên, cao bằng một cây đa la, rồi hạ xuống. Rồi có khi cháo sữa phun lên, cao bằng một đại trượng phu. Nhưng thật ngạc nhiên là hoàn toàn không có một giọt cháo nào rơi ra bên ngoài cả. Hiện tượng lạ này em chưa từng thấy, chắc có lẽ thần linh cũng hoan hỉ với sự tạ lễ của người ạ. À. Còn nữa, trong khi ta đang nấu cháo sữa, có một vị toán số tướng sư đại tài đã đi đến nơi đây. Vị ấy trông thấy cháo sữa có các hiện tượng như vậy, đã quan sát rất kỹ lưỡng rồi nói hi hữu thay, hi hữu thay, vị nào ăn được bát cháo sữa này thì chẳng bao lâu sẽ chứng được rượu dược cam lộ. Ôi, thần linh! Nào Puna, bây giờ em hãy đi lấy chổi để quét cho sạch gốc cây xanh mà thần linh chú. thì ờ, có phải vị thần linh không? Đúng rồi, chỉ có thần linh mới có dung sắc như vậy. Mau mau, em hãy lấy bát cháo sữa kia lại đây cho ta Ôi, thần linh ơi, ngài đã tỉnh lại. Cảm ơn hai cô gái. Ta ta cũng chỉ vì kiệt sức quá mà thôi. Thưa ngài, thưa vị thọ thần uy linh, con là Sujata, ngài đã theo lời ước nguyện của con ban cho con một tấm chồng đẹp đẽ, giàu sang và tốt bụng. Lại còn ban cho con một bé trai có tướng mạo dung sắc như một tiểu thiên thần. Vậy là con đã hoàn toàn mãn nguyện. Hôm nay con đến đây để tạ lễ, mong Ngài chứng giám cho lòng thành của con. Ta chỉ là một vị sa môn tầm đạo thôi có phải là thần linh gì đâu Không Trông ngài đúng như một vị thần linh Xin ngài hãy dùng hết bát cháo sữa này để có sức ạ à. cho lòng thành của ta nên đã hóa thân nơi vị sa môn thân tướng cao quý này tất cả đều có nhân và duyên ta thọ nhận vì lợi ích cho họ và cũng lợi ích cho cuộc chuyển hóa vĩ đại đang ở nơi ta ta đang được thuốc tốt chữa lành bệnh về thân vậy ta cần phải nỗ lực phát hạnh tinh tấn sẽ chứng cam lộ và chánh pháp. Lại nữa, từ trước đến nay, ta đã mất pháp thể và pháp hạnh. Ngày nay, ta phải mở ra con đường đạo ta đã phát thệ nguyện. Phải hoàn thành ý nguyện này. Như ta ngày nay đối với cháo sữa này, đúng lúc nhận lãnh để thọ dụng, rồi y theo pháp mà thọ thực. Ta phải vượt qua cảnh giới tử ma, phải chinh phục tử ma đó vượt qua bờ giải thoát bên kia. Sau khi ta dùng hết bát cháo sữa này, thì chiếc bát vàng này sẽ trao cho ai? Dạ, con xin cúng cho thần linh ạ. Ta đâu cần dùng vật như thế này. Sử dụng thế nào, xin tùy ý thần linh. Bởi vì con từ trước tới nay, hễ bố thí vật thực cho ai, thì sẽ bố thí luôn cả bình bát. ta sẽ làm một cuộc thử nghiệm Nếu dưới cội cây kia mà ta đắc thành quả vị chính đẳng giác thì xin bát vàng này trôi ngược dòng sông. Bằng không chứng đắc quả Phật thì bát vàng này sẽ trôi xuôi. chuyển hóa của mình. Cái nhìn mới mẻ của mình về sự tu tập là đúng đắn, là chính xác. Cảm ơn bát cháo sữa của hai cô. Tuy nguyện của ta chưa thành, nhưng ta tin trong tương lai nhất định sẽ thành. Hôm nay, hai cô dâng cho ta bát cháo sữa này đó là nhân duyên rất lớn giúp ta có thể đạt được quả vị chính đẳng giác trong tương lai. Công đức của việc làm này vô cùng lớn. Nó sẽ giúp các cô đạt được nhiều phúc báu, nhiều đời được an vui, hạnh phúc. Tạ ơn thần linh. máu huyết khô cạn, dù chỉ còn gân, xương và da, ta quyết không rời chỗ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật. trụ Hỡi đứng vương giả cao sang quyền quý Mà ngũ dục tối thượng của cuộc đời Cũng không thể ràng buộc được Lợi dưỡng người đã từng lợi dưỡng tối thắng Khổ hạnh người đã từng khổ hạnh tối thượng Người sẽ tìm ra con đường bất tử Người sẽ tìm ra phương thuốc nhiệm màu cứu khổ cho muôn triệu sinh linh Hãy rọi ánh sáng trí tuệ giải thoát Cho chúng sinh trong đêm đen trường mộng Muôn ngàn cõi đang rung động hân hoan Muôn triệu chúng sinh đang khao khát ánh đạo vàng Với ý chí kiên định Sự nỗ lực siêu phàm Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề Thái tử Tức Đạt Đà đã thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế là một vượng nhật nguyệt xuất hiện trên thế gian, lừng lững, vàng vặt, trí tuệ và từ bi, còn soi sáng đêm ngày cùng nhân duyên với chúng sinh hữu trí. Đức Phật thành đạo, những hiện tượng phi thường chưa từng có trên thế gian đồng phát sinh một cách kỳ diệu. Dẫu trái tiết, trái mùa, nhưng muôn hoa đua nhau nở rộ và tỏa sắc, tỏa hương. Mọi quả trái dù đắng dù chua dù chát chợt trở nên ngon ngọt và thơm những kẻ mù lòa thông manh bẩm sinh vui mừng vì đôi mắt bỗng trở nên sáng quắc thấy rõ mọi vật xung quanh mình những kẻ điếc lãng từ lúc chào đời chợt nghe được mọi âm thanh những kẻ bài liệt từ nay có thể đi lại một cách dễ dàng lành thay đức phật đã xuất hiện trên thế gian này Lành thay, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này Lành thay, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này cùng đi đảnh lễ Đức Phật thôi nào Mona Mona Có đúng là vị thần linh ấy không? Ngài đã đắc thành đạo quả đúng như lời nguyện rồi sao? Dạ vâng, đúng là ngày ấy rồi ạ à. Ngài ấy với một ý chí kiên định Tâm từ bi với tất cả Mà đã tìm ra đạo giải thoát Chưa có ai kiêu dũng như Ngài Cũng chưa có ai vĩ đại như Ngài. Dạ, thưa cô chủ, chúng ta cùng theo mọi người đi đến đảnh lễ Đức Phật thôi ạ. À. Nào, chúng ta đi thôi. Do công đức, dân bác cháu sữa cúng dường Đức Phật Thích Ca trước khi Ngài thành đạo. Nhiều đời nhiều kiếp, nàng Sujata được hưởng phước báu hạnh phúc thanh cao. Và đó cũng được Đức Phật khẳng định là một trong hai sự cúng dường tối thượng nhất. Trước khi Ngài thành đạo và trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Nam Mô Na Su Sa Ta